ngồi buồn một mình đêm la đêm qua tự nhiên con người vô đứng trước cửa nhà à thì ra con bà bà sắp tới lấy chồng. thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mong vì anh thương em từ thó lên mười ngày mùa hôm nào thèn thùng nhìn em tươi ngược chiều dòng sóng xưa trời nhìn mây ông bơm đồ nô tung cánh bay ngang đời người xuất gia bỏ lại tiếng sao trời ơi nốt hôm nay anh không sai không về đâu hãy nắng hãy nắng thấy dâng ly trà mừng ngày nàng đã có ai cùng nhau hòa ca mình gấp Oaxaca Treo lên sân khấu anh nhảy cha cha cha Bà con xâm diện qua xa lang hôm nay Ôi rời hai ba chục lon anh chơi tóc tai nhiều thứ mà em chưa nếm Sao em đã cưới ai nhớ không cái hồi hôm bữa còn kêu ca Chán bởi thân chồng tao chỉ biết điêu ngoa Vậy mà hôm nay em đã xa vào lưỡi u mê mất rồi bởi tao đại thiếu gia Tôi đang mang nơi đây đang chóng tan